Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực của anh em Dã Thực Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng thưởng thức một con lợn quay nguyên con Cùng với các hương vị Tây Bắc và cách chế biến và cách quay của Lạng Sơn thì sẽ đem đến cho anh chị em một ừ, trải nghiệm mới cũng như là thưởng thức một những đặc sản vô cùng đặc biệt của Lạng Sơn cùng với những cái hương vị của Tây Bắc. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu đó chính là hạt dổi của Tây Bắc cùng với lá mắc mật và rất nhiều gia vị chúng ta sẽ giã nhuyễn và cho vào trong bụng con lợn rồi sau đó khâu khéo léo làm sao để cho các gia vị và nước sau khi quay không thể nào ra ngoài lợn nhóm này mình chọn đó là con lợn từ khoảng 20 25 kg sau khi tẩm ướp gia vị xong thì giờ đến công đoạn đó là quay tay ờ, lên than và sẽ quay đều tay để cho lợn nó được vàng đều ờ, khâu quan trọng nhất bây giờ là sẽ là khâu ờ, tẩm giấm để lợn được vàng óng và da giòn lên màu cho lớp giấm à cho em thử tiếp tục quay tay tầm một tiếng rưỡi đến 2 tiếng để cho lợn có thể chín từ từ và chín đều điều quan trọng nhất đó là phải quay đều và than phải đều thì lợn nó mới lên màu đẹp và chín đều được bánh mì phải có pate lợn quay phải có hạt dổi nó mới phê thế này mời anh chị em cùng xem thành quả với clip thực sự là quay bằng tay rất là mỏi anh chị em ạ thịt lợn là một món ăn lâu đời của Việt Nam được coi là một trong những nguyên liệu cơ bản nhất của đầu bếp chính vì sự cơ bản mà thịt lợn thường xuyên được sử dụng trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt như thịt lợn rang, thịt lợn luộc, thịt kho tàu, nhưng trong tất cả các món ăn đó thì thịt heo quay vẫn làm được một món có thể là ưu ái hơn cả bởi thịt lợn quay đạt đủ tiêu chí bởi sự đẹp mắt và ngon miệng hai sáu sân la cho anh em nhá đang quét mật ong này à quên mỡ à tưởng mật ong sái quy trình rồi tưởng tưởng ấy mật ong mà rồi bắt đầu quét mỡ bóng đẹp không? Sự kết hợp của Quảng Châu với Tây Bắc ra được con lợn quay tuyệt vời. Nó đang nhanh đây. <laughs> Cháy Ui, thơm không? Mỡ vào nhìn bóng rồi. Với lớp da vàng ruộng, bì giòn tan lợn được nướng nguyên con cho nên là thịt rất là ngọt và mềm anh thời đấy anh thời đấy anh thời có gì nhắn tin này chuyện do lửa không đều cho nên đã bị một bên đùi nó bị toác của anh chị em ạ do vết toác này mà có thể cảm nhận được mùi vị hương thơm của các cái gia vị cho ta rất là háo hức để có thể thưởng thức ngay con lợn quay này ngay bây giờ Ồ oh. Cái đuôi ấy này Cái loại này mà nó, nó có được cái loại mà cái loại quay bằng ờ, cái bằng máy đúng không ạ Tiếp đến là quy trình làm giòn bì Để thành công trong món lợn quay này thì Lớp ngoài bì phải giòn Lớp trong lợn vừa chín tới Thịt thơm và ngon ngon không anh em ơi tuyệt vời thơm lắm kết hợp hoàn hảo giữa tây bắc và sau gần 2 tiếng quay tay thì đã có thành phẩm rồi anh em chị em ạ à. thơm nhờ mùi thơm của lá mắc bật mắc kẹo với này nhờ phổi thơm dã man còn đây không chín rồi chỉ có da cũng có nửa chưa giòn mà được rồi anh cứ đứng gần đi ta sẽ trước Ốc quần, ốc từ đây mua này. Ừ. Thơm. giòn đây lúc ấy quay sửa trên nó than nhiều và lấy cái còn chẳng có than Rồi. Lấy Còn gì tuyệt vời hơn khi ờ, thưởng thức lợn vừa quay xong với một cốc bia Lợn được quay vừa chín tới nên rất là ngọt và thơm Rồi xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ anh em đã thật